cái ni màu chúng ta không thuộc về về nơi này niềm tin đã mất giọt nước mắt cuốn cứ ê chìm sâu chìm sâu tìm về nơi đâu cô đơn đôi chân là trôi giữa bầu trời màn đêm che giấu từng góc tối khuất lấp phía sau bờ môi tại vì anh thôi tại vì anh thôi. nên đôi khi quá dài khờ nhắm mắt ở thờ anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy mong luôn như một trò đùa anh xin ra tay rút lui thôi cho ai chứ ai bây giờ đây we don't talk anymore we don't talk anymore we don't talk anymore like we used to do anymore We don't talk anymore like we used to do Chúng ta không thuộc về nhau Chúng ta không thuộc về Về nơi này We don't talk anymore We don't talk anymore like we used to do Hey, từ đêm qua Cơn mưa bao vây chi dưới đôi ta em Ngày hôm qua Cuốn gió theo mây đi về nơi xa Trời xanh rộng bao la Anh lê đôi chân mình Bơ thang có lẽ em đã im vui bên nhân tình Quên đi để anh nhớ Hơi men để anh mơ Nơi đâu để anh giấu Trong mặt tờ thờ anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy Mông lung như một trọ đùa Anh xin giơ tay rút lui thôi Chứ ai bây giờ đây We don't talk anymore We don't talk anymore We don't talk anymore like we used to do We don't love anymore What was all of before We don't talk anymore like we used to do We don't talk anymore Yeah Chúng ta không về về nơi này chúng ta không thuộc về nhau chúng ta không thuộc về về nơi này không thuộc về nhau không thuộc về nhau we don't talk anymore không thuộc về nhau không thuộc về nhau We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không thuộc về nhau ta không thuộc về nhau Chúng ta không thuộc về nhau Em hãy cứ đi bên người mà em cần We don't talk anymore